Xin chào tất cả các em Hôm nay chúng ta bàn đến một chủ đề mà nó rất là quen thuộc với học sinh lớp 9 Đó là giải tam giác Và giải như thế nào để cho nhanh và dễ hiểu Thì tôi xin đưa ra cái phương pháp của tôi Và trong chương trình học lớp 9 đó, Thì chúng ta có một cái dạng toán gọi là giải tam giác Giải tam giác nghĩa là chúng ta tìm tất cả các cạnh các góc của tam giác còn lại thì thông thường á, đối với một bài toán giải tam giác á, thì khi chúng ta thực hiện á, thì cần có sự hỗ trợ của máy tính bỏ túi thì nó sẽ nhanh hơn rồi nói đến bài toán giải tam giác thì theo bản thân tôi thì tôi sẽ chia nó ra làm hai dạng hai dạng toán thôi dạng thứ nhất đó là cho hai cạnh của một tam giác có thể là hai cạnh góc vuông hoặc có thể một cạnh quyền và một cạnh góc vuông. Dạng thứ hai là cho một góc nhọn và một độ dài của một cạnh góc vuông hoặc cho một góc nhọn và độ dài của cạnh quyền. Thì theo tôi tổng hợp thì tôi thấy chỉ có hai cái dạng này thôi. Và để thực hiện hai dạng này thì cũng tương tự, cũng tương đối dễ, nó cũng không khó lắm. Tôi giả sử như dạng thứ nhất thì khi nói đến một cái tam giác vuông thì chúng ta nghĩ ngay đến một cái định lý đó là định lý Pythagore và định lý này được ứng dụng rất là nhiều và định lý Pythagore chúng ta làm rất dễ dàng giả sử như ở đây tôi có cái hình thứ nhất một cạnh có độ dày là ba cạnh là bốn thì chúng ta thực hiện Pythagore thì đương nhiên chúng ta sẽ tìm được cạnh còn lại thì tương tự như vậy ở cái hình thứ hai độ dài là 3 và 5 thì chúng ta cũng tìm được cạnh còn lại thật dễ dàng và từ độ dài 3 cạnh chúng ta sẽ tìm được một góc thì ở dạng thứ hai thì chúng ta có một cái công thức à, công thức ở trong sách giáo khoa sách giáo khoa thì nó, nói chung thì nó tương đối nó đọc có thể nó hơi dài dòng này trong tam giác vuông mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh quyền nhân với sin của góc đối hoặc nhân với cosin của góc kề cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc nhân với cotan của góc kề à, dạ, thì ở đây ở đây chúng ta có hai cái cách tính nếu trường hợp cho một cái góc nhọn thì chúng ta có thể dùng sin hoặc glucin. Còn nếu trường hợp cho độ dài của một cái cạnh góc vuông còn lại và có một cái góc đối hoặc là kề đó thì chúng ta sẽ áp dụng theo trường hợp B. Thì nhìn chung thì nó cũng đơn giản thôi nhưng mà khi phát biểu thì đối với học sinh thì chúng ta thường hay lẫn lộn và chúng ta hay khó nhớ thì để thực hiện dễ dàng thì tôi sẽ giải từng dạng toán này để cho các em xem về dạng thứ nhất dạng thứ nhất thì ở đây chúng ta thấy như sau à, tôi có cạnh là 3 cạnh là 4 thì Pythagore đây là bộ số Pythagore chúng ta nhận xét thì chúng ta thấy độ dài của, của cạnh quyền chính là 5 à, ở đây thì tôi cố tình cho cái trường hợp đặc biệt thôi để chúng ta dễ thực hiện nhưng mà khi đối với những cái bài toán ở sách bài tập hoặc là sách toán thì chúng ta không có các con số đặc biệt như thế này mà chúng ta cũng phải tính thì cái định lý Pythagore thì tính thật dễ dàng rồi nếu trường hợp cho số khác thì chúng ta sẽ áp dụng à, chúng ta có thể dùng máy tính để tính máy tính thì độ dài của cạnh quyền thì bằng à, căn bậc 2 của tổng bình phương hai cạnh góc vuông à, cộng cho 3 bình phương à, đây chính là độ dày của cạnh quyền à, ta ấn bạc, kết quả nó là là 5 như vậy thì tôi được ở đây là 5 à. rồi tôi sẽ chèn vào ở đây là 5 ha 5 chung nó cũng đơn giản rồi từ cái độ dài ba cạnh của một tam giác vuông này thì chúng ta có thể tính góc B thì chúng ta áp dụng các cái tỷ số lượng giác thôi nếu chúng ta muốn tính góc B thì chúng ta có thể dùng sin à, hay cosin hay là tăng cô tăng tùy vì là chúng ta thấy là chúng ta có độ dài của cả ba cạnh rồi như vậy nếu chúng ta gặp trường hợp dạng toán thứ nhất thì chúng ta cứ áp dụng Pythagore trước nếu chúng ta không áp dụng thì cũng được thôi cũng tính ra được thôi nhưng mà chúng ta áp dụng Pythagore thì chúng ta sẽ thực hiện nó sẽ dễ hơn rồi ta sẽ tính góc B B thì nếu trường hợp chúng ta dùng tỷ số lương giác là sin thì ta có đối chia cho quyền vậy ta có sin của góc B bằng 4 phần 5 à. cái này tôi đơn giản quá các cái bước đi rồi xin sin của góc B bằng 4 phần 5 à, sin của B bằng 4 phần 5 khi sin của B bằng 4 phần 5 á, thì chúng ta sẽ suy ra được một điều và chúng ta sẽ suy ra được là góc B góc B thì nó bằng là sin trừ 1 ừ. ờ, sin trừ 1 sin trừ 1 của 4 phần 5 à, như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện bấm máy tính dạ ngày xưa thì chúng ta dùng cái bảng chúng ta có cái bảng lượng giác còn bây giờ thì chúng ta dùng cái máy tính thì chúng ta sử dụng nhanh cũng dễ dàng rồi tôi sẽ ấn là sin trừ một tôi là ấn shift sin trừ một bốn trên năm và tôi sẽ ấn bằng và tôi sẽ đổi ra là độ đổi ra độ như vậy ta được 53 độ 7 phút 48.37 giây. Đây chính là cái kết quả. Này, 53 độ. Thì tương tự vậy nếu chúng ta có được góc B thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được góc C. Thì đối với cái hình thứ hai cũng vậy. À, ta tìm được cạnh EF ờ, ờ, thì đương nhiên ta sẽ tính rất dễ dàng. Ta xin đi sang dạng toán thứ hai. Dạng toán thứ hai thì chúng ta sẽ áp dụng cái định lý định lý. Bây giờ giả sử như bây giờ tôi có cái hình thứ thứ hai, tôi sẽ tính hình thứ hai trước ha. Tính hình thứ hai trước trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh quyền nhân với sin góc đối, cạnh quyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin của góc. Ok. Như vậy, trường hợp khi chúng ta giải một cái bài toán thì chúng ta sẽ đưa ra một cái nhận xét như thế này. Giải tam giác thì tam giác đã cho cái gì? Thì ở đây ta thấy là cho 10 cho cạnh quyền và cho một góc là 60. Giả sử như tôi muốn tính là cạnh zl thì tôi xét xem zl so với cái góc đã cho nó là mối quan hệ gì thì bây giờ nếu tôi tính zl thì so với cái góc này chính là góc đối và cạnh zl chính là cạnh đối của cái góc 60 độ này và đối với lại quyền vậy thì cái độ dài của cái cạnh zl này nó sẽ nhân với sin của góc đối như vậy như vậy tôi sẽ lấy 10 tôi nhân sin của góc đối là 60 độ à, 10 nhân 60 độ này đúng định lý ha rồi tôi sẽ lấy 10 tôi đem nhân cho sin góc đối sin góc đối chính là sin 60 độ à, tôi ấn bằng và kết quả của nó là 5 căn 3 à, rất đơn giản nếu trường hợp tôi muốn tính zk à, tôi muốn tính zk thì tôi xem coi zk so với cái góc này là cái góc đã cho thì mối quan hệ là gì thì zk chính là cạnh kề của cái góc góc 60 độ chính là góc kề của cái cạnh thì khi muốn tính độ dài của zk thì tôi sẽ lấy cạnh quyền nhân với cosin à, cạnh quyền nhân với cosin à, đúng định lý ha cạnh quyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin của góc kè vậy thì tôi sẽ lấy 10 tôi nhân cho cosin của cái góc 60 độ thì tôi sẽ ra được độ dài của zika đó là 5 rồi ở cái hình thứ nhất hình thứ nhất thì chúng ta sẽ tính góc y à, bây giờ tôi sẽ tính cái góc y à, góc y thì tôi nhẩm tôi thấy nó được là 30 độ à, tôi để nó 30 độ trước một cái rồi góc y nó là 30 độ y nó 30 độ rồi nếu căn theo cái định lý à, căn theo định lý thì ta có mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tăng của góc đối hoặc nhân với cô tăng của góc kề như vậy thì giả sử như tôi muốn tính là gh gh thì tôi sẽ lấy cạnh góc vuông kia chính là cạnh hi có độ dài là 4 nhân với tăng của góc đối à, góc đối của cái cạnh mình đang tính có nghĩa là tăng góc đối chính là tăng của 30 độ à tăng của 30 độ hoặc là nhân với cô tăng góc kề Vậy cô tăng gốc kề chính là cô tăng của 60 độ. À, chúng ta cứ từ từ chúng ta nghiên cứu cái này. À, nó hơi lòng vòng nhưng thật ra nó cũng rất là đơn giản. Rồi tôi muốn tính là GH. GH là một cạnh góc vuông thì tôi lấy cạnh góc vuông kia chính là số 4 nhân với tăng của góc đối à, tăng của góc đối góc đối ở đây chính là góc đối với cái cái cạnh mình đang tìm đối với cạnh đang tìm chính là cái góc 30 độ vậy tôi sẽ nhận cho tăng của 30 độ à, tăng của 30 độ rồi tôi ấn bằng đây chính là kết quả của cạnh HG à, 4 căn 3 trên 3 à, 4 căn 3 trên 3 như vậy tôi có HG là 4 căn 3 trên 3 HI là 4 thì đương nhiên tôi sẽ tìm được cạnh huyệt bằng định lý Pythagore. À, nói chung thì nó cũng rất là đơn giản. Hoặc là chúng ta không thích dùng Pythagore thì chúng ta có thể dùng công thức cosin hoặc sin của hai góc thì chúng ta suy luận thì chúng ta cũng tìm được thì đó chính là những cái ví dụ mà nói về giải tâm giác à, thì tôi nghĩ cái này cũng rất nhanh à, cũng rất là dễ hiểu khi chúng ta chia ra làm hai dạng như thế này à, xin chào các em